ba ngày Ê. mẹ mẹ mua bình khổ kẹo cho con nha kẹo khổ kẹo cho con Ê. nha ờ. mẹ mua ờ. mẹ ơi <laughs> Dẹp ghế thì em mua về cho Ủa quên đồ luôn hả? Dẹp nó có đi được Đồ này của nó hả? Đồ đỏ đó Đồ đó mặc tao tối mà Tâm ơi Nói gì nè Bọn bộ mà Nè đồ hồng con của bé Ba phải là cái dụng da mà Thấy không? Có đâu mà thấy Nè hai bộ nè Ngồi chứ. vô đi học mà con Bảo cho muốn đang mua quần khổ để Bây giờ đeo lên Bây giờ mẹ không có đi, mẹ gặp cái chị nè, đứa cậu lên đây Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.